Xin chào các bạn Với tầm tiền khoảng 10 triệu đồng Thì các bạn nên chọn mua laptop nào cho phù hợp Đó là câu hỏi mà rất nhiều người đã hỏi mình để tư vấn khi chọn mua laptop Các bạn có thể mua một chiếc máy mới với cấu hình là Core 3 hoặc cao hơn thì Core i5 với RAM 4 và cả Vega On Còn nếu như bản thân mình nếu lựa chọn thì mình chọn một chiếc máy tính Line New để ứng nhu cầu là ngon, bổ, rẻ Và trong video ngày hôm nay mình sẽ thiệu các bạn một chiếc máy như vậy Và sau đây chúng ta cùng nhau bắt đầu video nhé Và chiếc laptop ngày hôm nay mình muốn giới thiệu các bạn Đó chính chiếc HP Pavlon Notebook 15 inch Một chiếc máy tầm trung có cái hình khá là tốt Chúng ta hãy cùng nhau điểm qua ngoại hình của chiếc laptop này xem như nào Về kiểu dáng chiếc máy này có số đo lần lượt là độ dài là 384mm Chiều ngang là 261mm và độ dày là 25,2mm cùng với trọng lượng 2,1kg Dù vậy thì sản phẩm vẫn giữ được nét hấp dẫn với nét tinh tế và chăm chút trong từng chi tiết với thiết kế mỏng dần về phía trước và các góc cạnh được bo tròn mang lại cảm giác mỏng nhẹ hơn thực tế. Mặt lưng được làm từ vỏ nhựa với lớp sơn màu bạc cùng logo truyền thống HP ở chính giữa của máy. Ban lề của máy thì được làm từ nhựa nhưng được sơn giải inox sáng bóng tạo nên cảm giác rất chắc chắn khi chúng ta sử dụng. Tìm hiểu về cổng kết nối trên chiếc HP Palom 15 inch này thì nó trang bị khá đầy đủ với cổng kết nối USB 2.0 và USB 3.0 tốc độ cao kèm với đó là cổng kết nối HDMI, cổng kết nối mạng LAN và đầu đọc DVD. Màn hình trên chiếc HP Pablo 15 inch này có khung hình rộng, sắc nét, kích thước là 15,6 inch với dạng hình LED và độ phân giải là HD cho bạn những trải nghiệm chân thật nhất. Máy còn trang bị công nghệ HD Bright View LED backlit mang lại khả năng hiển thị hình ảnh độ tương phản cao, dễ dàng nhìn thấy màn hình ngay cả khi ở ngoài trời. Mình sau đây sẽ mở một đoạn video độ phân giải Full HD để các bạn cùng trải nghiệm màn hình chiếc máy này nhé. Bàn phím trên chiếc laptop này là dạng bàn phím chiclet có hỗ trợ cả nhóm phím số bên phải rất tiện dụng cho các bạn làm công việc kế toán hay là tài chính trong việc nhập số liệu của mình. Phím nhấn êm với quãng di chuyển ngắn, khoảng cách giữa các phím hợp lý nên phù hợp cả với người dùng có cỡ tay lớn. Dù độ nhạy phím chưa thật tốt nhưng vẫn đủ để lướt nhanh trên bàn phím khi có văn bản. Có tút bát rộng hỗ trợ cảm ứng đa điểm giúp đơn giản hóa thao tác sử dụng. Hai phím chức năng trái phải, chuột cũng được tích hợp. Phím nhấn nhẹ và nhạy Chuột di chuyển chính xác, tạo tác thoải mái, các chức năng cuộn, phóng to và xoay ảnh cũng dễ dàng thực hiện hơn. Chiếc máy này được trang bị bộ vi xử lý Intel Skylake i7 6500U với trung nhịp là 2.5 GHz và tốc độ tối đa có thể lên đến 3.1 GHz nhờ công nghệ turbo có thể đáp ứng tốt các tác vụ từ thấp đến cao của các bạn. Với bộ nhớ RAM nó nâng cấp lên đến 12 GB thì chiếc HP Palom notebook 15 inch này thừa khả năng xử lý gọn gàng các tác vụ đa nhiệm. Cùng với nó là càng độ họa rời Nvidia GeForce 940M 2GB thì các game hay các trình độ họa nặng vẫn có thể được xử lý một cách nhanh chóng, thoải mái trên chiếc máy này. Bên cạnh đó thì với ổ đĩa lên đến 1TB thì bạn có thể lưu trữ dữ liệu mình một cách thoải mái. Xét về hiệu năng thì máy có thể đáp ứng hầu hết các nhu cầu về đồ họa như Photoshop, AutoCAD hay dựng phim cơ bản. Còn về game thì các bạn có thể chiến tốt các tựa game như LOL, CSGO. Đánh giá thêm một chút về loa của dòng sản phẩm này thì được thiết kế gần màn hình âm thanh được dội lên đem lại cảm giác nghe rất tốt các bass chép đều nghe rõ và chắc sau đây mình sẽ mở thử đoạn nhạc để các bạn cùng trải nghiệm về chất lượng bộ loa này nhé Và trên đây là bài chia sẻ của cá nhân mình giới thiệu cho các bạn một mô tốt có hiệu năng cao nhưng với mức giá trên thị trường chỉ vào khoảng 10 hoặc 11 triệu đồng. Hy vọng bài chia sẻ của mình sẽ giúp các bạn có thêm sự lựa chọn hợp lý khi chọn mua laptop. Nếu các bạn có ý kiến góp gì, hãy để lại ý kiến các bạn ở phía dưới comment nhé. Đừng quên nhấn like và subscribe kênh của mình. Và sau đây, mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.